Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hiện nay vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất của vùng tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, tức khoảng 110 đến 140 km/h, giật cấp 14, cấp 15. đến 4 giờ ngày 18 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Bắc Sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, khoảng 110 đến 150 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên. Từ vĩ tuyến 16,5 đến 21,5 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112,0 đến 119,0 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Đến 4 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 111,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất của vùng tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, khoảng 100 đến 130 km/h, giật cấp 14, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 200 km tính từ tâm bão. Từ vĩ tuyến 15,0 đến 21,5 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 118,5 đến 116,0 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền động trong vùng nguy hiểm và khu vực kể trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, vị trí tâm bão ở khoảng 16,41 độ vĩ Bắc, 110,47 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc về phía đông nam khoảng 300 km, cách khu vực trung bộ khoảng 560 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, khoảng 110 đến 140 km/h, giữa cấp 14, cấp 15 và bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Trong khoảng 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng sẽ suy yếu. Trong khoảng 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và có khả năng sẽ suy yếu. Trong khoảng 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và tiếp tục suy yếu thêm. Dự báo tác động của bão trong 24 đến 48 giờ tới ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa bão và gió mạnh cấp 9 cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 13, giật 14 cấp 15. Khu vực giữa biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Bắc của quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9 cấp 10. Ở khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 5 đến 7 m, vùng gần tâm bão từ 8 đến 10 m. Khu vực giữa biển Đông, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, biển động mạnh và do ảnh hưởng của cơn bão số 6 ở huyện đảo Bạch Long Vĩ, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 4 đến 5 mét, biển động mạnh. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả biển quần đảo Hoàng Sa, ở phía Tây, gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, giật cấp 9 cấp 10, sóng biển cao từ 6 đến 7 mét, biển động rất mạnh. Ở phía Đông, gió mạnh dần lên cấp 9 cấp 10, vùng tâm bão mạnh cấp 11, cấp 13, giật cấp 14 cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 7 mét. Vùng tâm bão sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Cảnh báo trong đêm nay và ngày mai ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả miền quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 9 cấp 10, vùng tâm bão đi qua cấp 11, cấp 13, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, lên toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các biển cửa trên đều có nguy cơ cao chịu tác động có gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro tai trên biển cấp 3.